Biên niên sử Atlantis phần 2 Thời kỳ dâm loạn và ngạo mạn Trải qua ngàn năm lịch sử huy hoàng, người dân Atlantis đã bắt đầu có sự biến đổi dần trong đạo đức và lối sống. Họ ngày càng trở nên ích kỷ, tàn ác và trụy lạc vô độ. Vào thời kỳ cuối cùng trước khi diệt vong, người ta có thể nhìn thấy các cặp nam nữ tùy tiện ân ái với nhau ngoài đường – các giá trị quý giá như gia đình tình yêu chung thủy đã trở thành lỗi thời để duy trì quyền lực thống trị các nhà khoa học vô đạo đức của atlantis thậm chí đã biến đổi adn để tạo ra những sinh vật nữ người nữ thú song song đó là vũ khí hủy diệt hàng loạt cũng được tạo ra để rồi một ngày dẫn đến sự hủy diệt hoàn toàn nền văn minh atlantis chế tạo quái vật nửa người nửa thú. Một trong những người đã góp phần rất lớn vào việc nghiên cứu những bí ẩn bị chôn giấu của nền văn minh Atlantis, đó chính là nhà nghiên cứu tâm linh và cũng là bậc thầy về thôi miên hồi quy, bà Dolores Cannon. Kể từ năm 1960, khi áp dụng luật thôi miên hồi quy, bà Cannon đã giúp rất nhiều người bệnh tìm được căn nguyên bệnh tật thông qua việc trở về tiền kiếp. Thông qua công việc của mình, bà Dolores Cannon đã cho ra đời nhiều cuốn sách viết về các chủ đề như Notre Dame, Chúa Giêsu, sự sống sau cái chết, sự hình thành của nhân loại trên trái đất. Vũ trụ xoắn là cuốn sách được bà Cannon cho xuất bản năm 2001. Đây được xem là một bản ghi chép đặc biệt, tiết lộ gần như chi tiết cho độc giả thời hiện đại về hàng loạt bí ẩn vào thời kỳ băng hoại của nhân loại trên lục địa Atlantis. Khi còn học về môn sinh học cấp phổ thông, chắc hẳn các bạn khán giả đều đã biết về kỹ thuật gen, đột biến và lai tạo rồi đúng không? Với sự phát triển của khoa học ngày nay, con người đã thành công trong lai tạo các loại thực động vật cùng giống loài với nhau để tạo ra những giống loài mới. Họ cũng cấy gen người vào bò, để chúng có thể sản xuất sữa giống người. Các bác sĩ đã tiến hành ghép nội tạng, thậm chí tham vọng nhân bản và chỉnh sửa gen người bất chấp sự phản đối và lên án bởi cộng đồng đạo đức và tôn giáo trên thế giới. Tuy nhiên, bạn sẽ không khỏi kinh hãi khi biết người Atlantis trước khi bị sụp đổ đã lạm dụng khoa học kỹ thuật của mình để cấy ghép ra các giống loài nửa người nửa thú để phục vụ chiến tranh và lao động chân tay. Theo bà Dolores Cannon, người Atlantis khi đó đã tiến hóa một khả năng tâm linh tuyệt vời. Họ có thể làm nhiều điều với tâm trí của họ mà người hiện đại của chúng ta không thể làm được. Đó chính là khả năng biến hình mà ngày nay đã không còn được sử dụng và bị lãng quên. Nói một cách tâm linh rằng, chính là đưa linh hồn của một con người vào thể xác động vật. Điều tương tự như sự đầu thai trong lục đạo luân hồi – khi ấy nhận thức ý thức cái khác biệt giữa động vật và con người đã được trao cho động vật vào thời điểm chuyển đổi đó xét về khía cạnh tâm linh thì nhận thức không thay đổi nhiều nhưng họ phải trải nghiệm cuộc sống của một cơ thể động vật hoặc một dạng sống khác họ vẫn giữ được danh tính của mình tuy nhiên biểu hiện về thể chất của họ sẽ biết rằng mình đang trong cơ thể động vật vào thời kỳ bại hoại nhất của người atlantis các nhà khoa học đã xây dựng những khu thí nghiệm vô cùng rộng lớn để chuyên nghiên cứu về chế tạo sinh mệnh, lai tạo mô phỏng ra các giống loài thần thoại như nhân mã, tiên cá, kỳ lân, vân vân với tham vọng chiếm hữu quyền được sáng tạo sinh mệnh của thần. Kỳ thực đây là điều mà họ không thể nào làm được. Các sản phẩm họ tạo ra chỉ có thể mô phỏng bề ngoài chứ không thể đạt trình độ hoàn hảo như các vị thần chân chính người Atlantis thời kỳ này còn có một thú vui bệnh hoạn khác, đó là đã tái cấu trúc khuôn mặt động vật để nó trông giống như con người rồi đưa ra đấu trường và cho chúng giết chóc lẫn nhau để mua vui, giống như các đấu sĩ La Mã. Người Atlantis tin rằng chúng thuộc dạng sống cấp thấp nên không sao. Nhưng khi những con vật tội nghiệp này giết chóc lẫn nhau, chúng rất đau đớn, mà thực ra chúng đã vô cùng đau đớn từ khi cấu trúc cơ thể bị xáo trộn rồi. Một số động vật khác còn được sử dụng để làm nô lệ. Có những sinh vật như nữ người, nữ bò, nữ người, nữ dê được giao đảm trách vai trò là người hầu, đầu bếp hoặc một số chính là công cụ lao động hữu ích lúc bấy giờ. Vì chúng là những sinh vật được tạo ra bằng cách biến đổi cấu trúc thân thể và gen, nên chúng không thể sinh sản Tất cả sinh vật đó đều được người Atlantis đưa đến đấu trường và bị buộc đánh nhau cho đến chết. Những người đang ngồi xung quanh xem trận đấu, họ không vỗ tay hay la hét hoặc làm gì tương tự. Những người này, họ cảm thấy thực sự chán ghét các dạng sống khác, nên đó là một cách giải trí để được xem là một thú vui vô cùng biến dị và độc ác. Xã hội kiêu ngạo và dâm loạn Thời điểm này được xem là lúc người Atlantis rất kiêu ngạo và không còn tôn trọng những dạng sống thấp hơn. Một nhóm nhà khoa học đã lai tạo ra những sinh vật hình dáng nửa người nửa thú, trông như những nhân mã và tiên cá và dê. Sau đó chúng được bán cho người dân Atlantis để làm nô lệ. Chúng sẽ phải làm việc trên các cánh đồng và các khu vườn. Thực phẩm được đưa vào bếp cũng sẽ được chế biến bởi những sinh vật này. Chúng làm tất cả các công việc như trồng trọt, thu hoạch và hái quả, săn sóc đời sống cho gia chủ. Tuy nhiên tại đây, chúng ta cần phân biệt rõ người cá, sống ở đại dương, vốn là một sinh mệnh được tạo ra bởi thần. Họ có khả năng sinh sản và nền văn minh huy hoàng, không kém gì nhân loại trên mặt đất. Với người cá được chế tạo bởi người Atlantis, vốn đơn thuần, chỉ có thể coi là một sản phẩm mà thôi. Để khai thác sâu về nguồn gốc người cá, cũng như loài sồng châu Á và châu Âu vốn là một sinh vật ngoài hành tinh. Duyên vạn của xin mời quý khán giả đón xem vào các video sau của kênh. Còn bây giờ chúng ta hãy quay lại với câu chuyện Atlantis. Con người Atlantis vào thời kỳ cuối cùng của mình đã phát triển khoa học và khả năng thao túng vật chất bằng ý nghĩ đến mức phân tử để có thể tạo ra những sinh vật lai tạp những bác sĩ và khoa học gia Atlantis sẽ tập trung tư tưởng trước vào một bản thiết kế giải phẫu chi tiết. Có một con vật được đặt trong một cái chuồng tách biệt và họ sẽ hình dung một khuôn mặt của người đàn ông trên con vật này sau đó dùng năng lực trí óc giải phẫu biến đổi cấu trúc tế bào của con vật để nó biến đổi theo ý muốn của họ. Trong suốt quá trình này, con vật sẽ phải chịu đựng những đau đớn vô cùng kinh khủng những người Atlantis này cũng rất vô cảm và không còn lòng trắc ẩn. Họ nghĩ họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn vì họ là thần, một sự ngạo mạn và phóng túng bản ngã đến mức cực điểm của người Atlantis. Kỳ thực, xuyên suốt từ các tầng thứ tối cao của vũ trụ đến tam giới và trái đất của chúng ta, chư thần đều quán xuyến và duy hộ hết thảy con người cũng chỉ là một sản phẩm do chư thần phỏng theo hình dạng của mình mà tạo ra nhằm phục vụ cho mục đích cuối cùng là đón sự giáng lâm của sáng thế chủ tại trái đất tuy nhiên chư thần cũng đặt ra những tiêu chuẩn đạo đức làm cơ sở để duy hộ con người nếu nhân loại phỉ bán thần rời xa các tiêu chuẩn đạo đức truyền thống chư thần sẽ buông tay không còn bảo hộ nhân loại nữa nếu không may điều này xảy ra, con người sẽ dễ dàng bị các sinh mệnh xấu từ các chiều không gian khác khống chế, làm ra các tội ác không thể tha thứ, để rồi tội nghiệp tích lũy sâu dày. Đến một thời điểm khi nghiệp lực quá to lớn, luật nhân quả của vũ trụ sẽ xoay chuyển và dẫn đến diệt vong cho chính nhân loại. Ở đây không hề có bất kỳ sự trừng phạt nào của thần dành cho con người như nhiều tác phẩm nói đến. Thần Phật là từ bi. Tất cả mọi tai nạn và thảm họa mà con người gặp phải, tất cả đều là quả báo cho tội ác mà chính chúng ta đã thực hiện trong quá khứ. Quan hệ nam nữ được xem là một bản năng bình thường, nên người dân Atlantis lúc này hoàn toàn không còn biết kiểm soát dục tính. Trong xã hội đó, sự giao hợp nam nữ diễn ra khắp nơi không phân biệt không dựa trên tình cảm, mà chỉ là sự chiếm đoạt theo bản năng và sức mạnh. Những cảnh tượng giao hợp của con người lúc đó thật không khác loài vật hiện nay bao nhiêu. Vào những ngày cuối cùng của nền văn minh, chiến tranh giết chóc và dâm loạn đã trở thành những điều phổ biến của xã hội Atlantis. Ở phần 3 của chuỗi bài, Duyên Vạn Cổ sẽ gửi đến bạn tự thuật nhớ lại tiền kiếp của một triệu phú tài chính người Mỹ. Ông sẽ kể lại chi tiết những gì đã xảy ra vào thời điểm cuối cùng của Atlantis trước khi nó chìm xuống đáy biển với tiêu đề Đại hùng thủy nhấn chìm Atlantis Ai Cập